Chiếc nhỏ muốn lên nó đã Cho đôi xuân nên phiền phát Và khi xuân đã nô đeo ba Cho chư hoàng hương hoàng Thứ một ngàn lịch Xa nó đang được như 기다리는 이야 멋지는 그는 그는 슬슬슬해 못떠지고 내 뜻은 너는 나는게 두려워 너날 제막 놓기지마